Quý vị và các bạn, khối không khí lạnh đang ngày càng suy yếu và lệch đông nên nó đã tạo đà cho gió đông đưa ẩm từ biển vào, khiến cho cả miền Bắc trong hôm nay trời nhiều mây và hầu như không lúc nào hưởng nắng. Trong đó khu vực ven biển và Nam Đồng bằng Bắc Bộ là những nơi chịu tác động của gió ẩm mạnh nhất nên có mưa cả đêm lẫn ngày. Nên hiện tượng nồm ẩm đã xuất hiện và sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Do trời nhiều mây và có mưa nên nhiệt độ ở hầu khắp các tỉnh thành Bắc Bộ chỉ từ 22 đến 24 độ Riêng ba tỉnh là Lai Châu, Điện Biên, Sơn La ít chịu tác động của đới gió ẩm này nên vẫn có lúc hứng nắng nhẹ, nhiệt độ ngày phổ biến ở ngưỡng từ 25 đến 27 độ. Dự báo hình thái thời tiết mưa nhỏ rải rác sẽ kéo dài ở miền Bắc đến hết ngày hôm nay. Từ ngày mai mùng 5 tháng 2 trở đi thì mưa giảm dần, nhưng trời vẫn duy trì tình trạng mây nhiều, ban trưa và đầu giờ chiều thì mây giảm và trời hứng nắng nhẹ. Sau đó đến khoảng đêm ngày mùng 8, một đợt không khí lạnh tăng cường sẽ tràn xuống Bắc Bộ, khiến trời có mưa rào rải rác trở lại. Với miền Trung hôm nay vẫn duy trì tình trạng mây nhiều, ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh cũng xảy ra hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn lẫn sương mù vào buổi sáng. Ở khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận thì mưa giảm còn vài nơi. Đến trưa chiều ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh trời vẫn nhiều mây, nhiệt độ chỉ từ 23 đến 24 độ. Còn khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi trời giảm mây hưởng nắng nên nhiệt độ cao hơn từ 25 đến 28 độ. Trong khi đó, ở các tỉnh thành phố từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận, mức nhiệt cao nhất ngày từ 28 đến 30 độ. Dự báo mưa nhỏ ở miền Trung cũng kéo dài đến ngày mùng 5 tháng 2, tuy nhiên sau đó đến khoảng ngày mùng 9 tháng 2, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, khu vực sẽ lại đón một đợt mưa nữa, trời chuyển rét về đêm và sáng. Trong hôm nay cả Tây Nguyên và Nam Bộ đều có nắng sớm nên nhiệt ngày tăng cao tại Tây Nguyên là 29 đến 30 độ còn khu vực Nam Bộ thì nhiệt độ cao 31-32 độ. Dự báo hình thái thời tiết này còn duy trì nhiều ngày tới ở Tây Nguyên và Nam Bộ.